về cái phần giá cả của nó thì nó rất là rẻ nó chỉ một vài triệu thôi rất là rẻ và khi mà lấy kính ở bên mình thì cái đầu tiên mình sẽ tặng kèm cho anh em là 10 bộ bài mình vui vẻ thì vui vẻ anh em nào vui vẻ thiện chí thì mình tặng cho anh em hai chục bộ bài đây là cái phần tặng kèm theo còn à, một bộ kính đầy đủ thì anh em có thể thấy đây bên trong hộp thì nó sẽ gồm có hai cái lọ thủy tinh đây là hai cái lọ thủy tinh chứa hai con len nha thì khi mà anh em ờ, đi đánh ở sòng thì anh em sẽ gắn trực tiếp hai con len này vô trong mắt của mình còn đây là cái chai dung dịch để mình ngâm cái con len này mình bảo quản còn đây là những cái dụng cụ để hỗ trợ cho anh em gấp anh em bóc ra cho nó dễ thôi những cái này thì nó không quan trọng còn à, khi mà đi chơi thì anh em chỉ cần chuẩn bị cái quan trọng nhất là đi vô sòng anh em phải thả được bộ bài của mình vô nha bài là phải đi kèm theo kính nhưng mà bộ bài thì anh em cứ yên tâm về cái phần tan tích của nó Bài thì giống thật 100% với bài chợ Bài hoàn toàn không có tan nha Anh em bóc xé thoải mái Kiểm tra bằng mắt thường thoải mái Đây bài đây Bài thì đa dạng mẫu Mẫu nào mình cũng có thể làm được Đây là cái mẫu phổ biến anh em mình chơi Mẫu bài 2K xanh Đây là cái loại 2K trắng mới nè còn tất cả những anh em nào mà chơi những cái mẫu bài lạ bài nhựa thì cứ gửi cái mẫu cho mình mình sẽ đặt in tất cả các loại bài cho anh em thì đi chơi anh em bỏ bài vô rồi thì anh em chuẩn bị cho mình một cái chén hoặc là một cái ly gì đó nói chung là cho nó lớn lớn một xíu để khi mà mình à, chế hai cái loại này ra nè thì mình sẽ thuận tiện cho cái thao tác mà mình gắt mình gắn vô con mắt mình cho nó dễ thôi cứ sạch là được chân tay anh em sạch là được đây thì đổ nó ra thì ở bên trong anh em sẽ thấy nè nó có hai con len màu tím nhưng mà mình bảo đảm với anh em khi mà anh em gắn cái con len này vô trong mắt thì người ta có kiểm tra nhìn vô mắt của anh em không thể nào người ta phát hiện được nha đây là cái con len hòa hòa màu chung với cái lồng đen mắt của mình nhìn vô không thể nào thấy được thì đổ nó ra đây rồi thì anh em chỉ cần chảy lên cái tay thôi đây chảy nó lên cái tay rồi anh em thấy nó thành cái vòm không nó sẽ thành một cái vòm như vậy rồi mình bỏ lên cái đầu ngón tay của mình áp vô mắt là tự động nó sẽ dính rất là dễ cái cách sử dụng thì khi nào anh em mua hàng thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cụ thể hơn nói chung 30 phút đánh cái này được cái là anh em không cần phải có kỹ thuật anh em vẫn chơi được nha nói chung như mình chơi cái này thì như là mình đánh bài ngửa rất là dễ nha thì bây giờ mình sẽ lựa ra 12 con bài 13 con bài để mình bỏ lên camera cho anh em cùng thấy được cái hiệu ứng màu khi mà anh em đeo kính vô mình sẽ nhìn thấy được những cái gì những lá bài này nó sẽ có màu gì đó rất là dễ thì mình sẽ lựa từ con xì cho đến con già đây từ con xì tới con già thì ờ, để cho anh em cùng thấy được để mình test cụ thể cho anh em coi thì mình có một cái kính đây là cái kính hỗ trợ thử bài ấp chồng thì cái kính này khi mà anh em đeo vô thì nó hơi mờ so với mình đeo cái này đeo cái này vô nó chỉ mỏng nè anh em nhìn ở đây mỏng 0,06 mm cho nên khi mà mình đeo vô con mắt mình thì nó rất là rõ nha còn cái này thì anh em thấy nó dày cả 5 phân cho nên khi mà mình đeo vô thì nó sẽ không được rõ như cái kia nhưng mà mình thử cho anh em thấy để anh em biết được những cái hình ảnh mà khi mà mình đeo vô nó sẽ hiển thị như thế nào thì đầu tiên là con xì đây anh em nhìn con xì nè đấy anh em thấy chữ A nó vẽ nguyên chữ A màu hồng đây đây là con xì nè bỏ cái kính ra nè bộ bài vẫn bình thường nha gắn cái kính vô nè đó nổi lên con xì liền rất là dễ rồi tiếp tục là con hai con hai nè đây thấy số 2 không bỏ cái kính ra nè đó bộ bài bình thường hoàn toàn không thấy gì hết nhưng mà gắn cái kính vô nè đó đây là bộ bài dành riêng cho kính áp tròng khi nào đeo kính mới thấy còn mắt thường không thể nào thấy được đó tiếp tục là con ba nè con ba thì số 3 con 4 thì số 4 con 5 thì số 5 con 6 thì số 6 rất là dễ tất cả những cái quân bài này nó đều vẽ số ở đằng sau rất là dễ nha thì đây là một cái loại bài đây là một loại bài mới chuyên dụng dành riêng cho những anh em nào mà đánh bài xì dách hoặc là xì phé cái hồi nãy mình cho anh em coi là cái bộ bài được điểm ở trên lưng nhưng mà cái loại bài này là loại bài đầu lưng nó hỗ trợ cho anh em nó in thêm số ở trên cái vạch trắng này nữa để hỗ trợ cho những anh em nào mà đánh xì dách xì phé là khi mình kéo lá bài ra tí xíu rồi thôi mình cũng có thể thấy được tại vì cái điểm này nó rất là nhỏ với lại cái kính thử này nó không được rõ bằng so với đeo cái kia cho nên mình chỉ đeo vô mình thấy rồi mình đọc cho anh em từng con anh em nghe nè đây lú ra tí xíu đây là con bồi nè mình thấy được cả ở cái viền trắng này nha nó vẽ trên cái viền trắng này luôn đây là con bồi nè tiếp tục nè con năm nè lú ra một xíu thôi là thấy được đây là con bốn đó rất là dễ luôn con 10 đó đây là cái bộ bài đầu lưng dành riêng cho những anh em nào mà chuyên xì dách xì phé thì uh, sử dụng cái kính này thì anh em có thể áp dụng được tất cả cái môn bài lấy kính về có thể đánh liên nè cào nè ba cây nói chung là bài gì cũng chơi được mình đánh bài ngửa thì đường nào mà thua được thì bên mình cung cấp đầy đủ tất cả những cái dụng cụ để hỗ trợ cho anh em đi đánh bài nè bầu cua sóc đĩa tài xỉu nói chung cái nào không biết thắc mắc ở đâu thì anh em cứ gọi trực tiếp cho mình số này 09097044 số 4 thì mình sẽ hỗ trợ tư vấn cho anh em thì à, cũng cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái video của mình nha